Rồi xin chào mọi người đến với kênh ờ, Hiếu Năng TV nhá. Thì uh, trong các cái clip trước mình đã chia sẻ rất nhiều cái uh, kèo uh, kiếm các đồng quay uh, miễn phí và đã rút được về ví. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng mọi người một cái kèo gọi là kèo airdrop. Uh, dịch nôm na này dễ hiểu có nghĩa là cái kèo này là nó phát các cái đồng quay những cái đồng uh, tiền điện tử của uh, nó cho mọi người. Và hiện nay theo thông tin đọc được thì uh, nó phát hành ra chỉ có tổng cộng toàn thế giới là chỉ có 50.000 ticket nhá là ticket này mỗi một ticket tương đương với là 20 ờ, đồng slim vì thế ai nhanh chân thì sẽ được còn ai chậm chân thì mất vậy nên mọi người chúng ta hãy cố gắng à, sau khi xem được clip này thì cố gắng làm thật nhanh nhá làm thật nhanh để chúng ta nhận lấy thật nhiều ticket cho chúng ta và đổi ra được uh, nhiều slim sau khi cái aerob kết thúc cách làm thế nào thì bây giờ mời mọi người cùng uh, theo dõi đầu tiên thì chúng ta sẽ kích vào cái link ờ, mà mình đã kèm theo ở dưới cái clip này Đấy. solarium.io này à, sạc này này à, chúng ta sẽ truy cập vào cái địa chỉ này và chúng ta tiến hành ờ, đăng ký để tránh xảy ra các cái lỗi ờ, không cần thiết ấy, thì tốt nhất là chúng ta lên làm mới từ đầu các bạn nhé à, chúng ta làm mới từ đầu kể cả chúng ta đã có cái ví xoăn rồi chúng ta cũng lên làm mới thì nó sẽ đỡ bị lỗi hơn Đấy. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ ấn vào chữ là collect ờ, wallet này Đấy, chúng ta kết nối cái ví Đấy, thì nó sẽ hiện ra các cái ví cho chúng ta để kết nối này nhưng các cái ví dưới này thì nó chưa mở nhá nó chỉ mở duy nhất là ví Sonnet này thì chúng ta bấm vào cái ví Sonnet thì uh, khi chúng ta bấm vào ấy nó sẽ hiện ra cái trang để cho chúng ta tạo cái ví mới nhé các bạn nhé đấy. thì tại cái mục này đấy, nó sẽ cho chúng ta là cái cây này tức là các cái ký tự để chúng ta lưu lại chúng ta sẽ phục hồi sao lưu cái ví sau này thì chúng ta nhớ chúng ta sẽ copy cái ví này lại à, chúng ta có thể dùng là chức năng chụp màn hình Đấy, chúng ta sao lại chúng ta lưu lại vào à, đâu tùy chúng ta hoặc là lưu vào email hay gì đó chúng ta ấn vào chữ là tôi à, đồng ý này chúng ta ấn vào continue tiếp tục sau đó chúng ta paste cái địa chỉ ví là cái mã ký tự mã keyword ấy, mà chúng ta vừa lấy copy vừa lấy nhá ở bước trước ấn vào continue rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ đặt cái mật mã cho ví ấn vào luôn là create wallet luôn để tạo luôn cái ví rồi sau khi nó tạo cho chúng ta cái ví đây cái địa chỉ ví của chúng ta đây thì chúng ta ấn vào chữ collect là chúng ta kết nối được cái ví son eh, rồi tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào chữ là verify wallet tức là xác nhận đây cái địa chỉ ví này của mình rồi ấn vào chữ à, Apro này là xác nhận này Đó. rồi đã xác nhận kết nối ví tiếp theo sang bước số 2 bước số 1 là chúng ta đã kết nối ví xong rồi bước số 2 chúng ta sẽ kết nối telegram chúng ta chúng ta ấn vào connect tới telegram à, chúng ta nhập cái số điện thoại của chúng ta đã đăng ký tele à, sau đó ấn vào nút xui ờ, ờ, ven gì đây này à, nôm na là chúng ta ấn vào đấy để nó gửi cho chúng ta một cái tin nhắn đấy nó sẽ lập tức gửi cho chúng ta một cái tin nhắn bên telegram à, chúng ta sẽ nhận được cái tin nhắn chúng ta ấn vào chữ là confirm là đồng ý kết nối rồi à, ra báo là kết nối xong chúng ta quay trở lại cái trang chúng ta vừa đăng ký chúng đang kết nối này chúng ta ấn vào accept này acceptor này, đồng ý kết nối rồi như vậy nó đã kết nối tài khoản cho chúng ta xong tiếp theo sang bước thứ ba chúng ta sẽ kết nối với email của chúng ta chúng ta nhập cái email rồi chúng ta ấn vào nút e này Đấy, rồi thì nó sẽ báo là email đã gửi này Đấy sau khi chúng ta xong cái bước kết nối email này thì chúng ta sẽ nhận được một tích kit là một tích kit này thì ờ, hiện nay tương đương với khoảng 20 ờ, slim các bạn nhé Đấy, rất đơn giản chúng ta qua bốn bước là chúng ta nhận được 20 slim Đấy. tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào cái nút là share link on Twitter là share link tức là cái link giới thiệu này, này chúng ta share lên là chúng ta sẽ nhận được một tích kit nữa mà chúng ta share telegram chúng ta cũng sẽ nhận một tích kit như vậy là đối với mỗi một người đăng ký thông thường thì chúng ta đã nhận được khoảng à, từ 2 đến 3 tiết kịp đây ấn vào chữ đăng thôi đăng Twitter này sau đó chúng ta lại quay lại trang Solarium Đấy. Đấy. chúng ta share ở trên Telegram Đấy. chúng ta cứ chia sẻ các bạn nhé chia sẻ Rồi chúng ta ấn vào nút uh, telegram này để chúng ta chia sẻ này này thì nó sẽ ờ, chọn người chúng ta chia sẻ này Đấy, chúng ta chia sẻ chúng ta cứ làm đủ các bước của cái trang ờ, này nó yêu cầu à, rồi chúng ta ấn vào nút là click register này đấy, chúng ta để nhận cái thông tin về cái event này đây thì chúng ta vào cái trang này chúng ta follow cái trang ờ, Solar này đấy. đây rồi chúng ta theo dõi rồi chúng ta sẽ tweet lại ngay cái bài mà nó đang ghim ở trang đầu đây đây cái bài nó đang ghim này đây, chúng ta ấn vào nút là tweet lại retweet đấy sau đó chúng ta ấn vào cái mục trả lời này chúng ta tác vào tên ba người bạn chúng, à, chúng ta cứ đánh ngẫu nhiên thôi này, này. ấn chữ trả lời rồi sau đó chúng ta lại quay lại trang solarium rồi chúng ta sẽ ấn vào chữ zip tweet này retweet này cái này là chúng ta vừa tuyết rồi nhá Đấy, thì chúng ta sẽ ấn vào ba cái gạch ba cái chấm chia sẻ này chúng ta ấn chữ sao chép liên kết lại quay lại trang Solenium chúng ta paste cái địa chỉ chúng ta vừa copy ở đây ấn chữ sell rồi như vậy là xong thì uh, mình đã làm xong và nhận được thêm một ticket nữa ở trên Twitter ticket thì ờ, sau cái ờ, đợt này error kết thúc thì ờ, nó sẽ phát cho chúng ta cái đồng slim thì hiện nay rất nhiều diễn đàn họ đang dự đoán đồng này giá sẽ bay cao giống như đồng xoan à, đồng xoan lúc nó nó chỉ có 0,5 đô một cái đồng xoan thôi nhưng giá hiện nay là 44 đô hiện nay đồng slim này cũng hy vọng sẽ đạt được các cái đỉnh cao giống như đồng xuân Đấy, dự kiến nếu mà nó khoảng một đô thôi thì chúng ta cũng đã có là 20 đô một tích kít như vậy mình có hai tích kít này thì mình có là 40 slim nếu nó, ờ, sau Europe nó là một đô một slim thì mình có 40 đô còn nếu nó là 5 đô đến 6 đô như ờ, rất nhiều nhóm đang ờ, dự kiến thì chúng ta sẽ có khoảng từ 100 đến 200 đô la rồi thì chúc cho các bạn sẽ chia sẻ cho được nhiều người nhận về được nhiều à, tích kịch để đổi lấy nhiều đồng slim sau khi uh, cái uh, kèo euro kết thúc và nó bắt đầu phát uh, slim cho mọi người uh, chúc cho mọi người thành công mọi người thấy clip hay thì hãy ấn nút like subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng biết cái kèo này để chúng ta cùng uh, nhận miễn phí nhá có thể nói đây là một cái kèo cực kỳ là chắc ăn đấy mọi người ạ